Hello, hello, hello, xin chào tất cả anh chị em. Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay ạ. Hiện tại Dũng đang ở Phú Quốc thì ờ, trong buổi chiều tối hôm nay thì Dũng ờ, chia sẻ với tất cả anh chị em đó là cái cơ hội đầu tư của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới diễn ra như thế nào. À, xin chào tất cả anh chị em. Nếu anh chị em nào có mặt thì chúng ta có thể comment để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu cái chương trình buổi tối chiều tối ngày hôm nay đó ạ à, xin chào bạn à, Lê Quang Vũ xin chào à, Ngô Anh xin chào tí bạn à, Nguyễn Thiện xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì hôm nay Dũng hiện tại Dũng đang ở Phú Quốc thì có thể một lúc nữa Dũng ờ, không có nhiều thời gian để chia sẻ với chúng ta nên chính vì vậy thì cái chương trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ về cái chiến lược của chúng ta trong ờ, tuần tới diễn ra như thế nào à, như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua thì thị trường đều có những cái biến động sideways à, sẽ có rất nhiều anh chị em cũng có kiếm được khá nhiều lợi nhuận trong cái quá trình mà thị trường sideways như vậy nhưng cũng có rất nhiều anh chị em gần như không kiếm được lợi nhuận và thậm chí bị thua lỗ à, tại sao à, có những anh kia chị em kiếm được lợi nhuận tại sao có những người không kiếm lợi nhuận lý do vì sao vậy bởi vì trong đầu tư thì anh chị em biết rằng là chỉ tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu chỉ tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất thì chúng ta mới có thể thành công được với cái ở ờ, ngoài thị trường chúng ta cũng thấy rằng là thiên nhiên hoang dã chúng ta cũng thấy được những con nào dẫn đầu thì đều là những cái con khỏe mất nhất những cái giống nào dẫn đầu đều được dẫn dắt bởi những gì ạ nhận dẫn dắt bởi những cái uh, con uh, dẫn đầu mạnh nhất thì thường là cái loài đấy nó sẽ mạnh nhất thì trong đầu tư chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nếu anh chị em thấy rằng là một cái ngành chứng khoán một cái cổ phiếu chứng khoán mà dẫn đầu tạo ra động lực của những cổ phiếu dẫn đầu thì bao giờ chúng ta cũng thấy chúng ta có thể thu lại lợi nhuận cao hơn so bất cứ một cái cổ phiếu nào khác ờ, trong cái giai đoạn sideways như này thì các bạn biết rằng là sẽ có những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ tăng như vũ bão nhưng có những cổ phiếu nó không tăng và thậm chí nó dập chân tại chỗ Ờ, Dũng cũng ờ, gặp rất nhiều câu hỏi của rất nhiều anh chị em khác nhau có rất nhiều anh chị em thì các anh chị em thích là ờ, vì có một lý do nào đó chúng ta thích cổ phiếu Vingroup uh, Vietcombank chẳng thế hoặc là Vinamilk nhưng các bạn sẽ thấy rằng là phần lớn anh chị em thích cái sở thích mà chúng ta vẫn thích thường xuyên như vậy đều không có lợi nhuận thậm chí bị thua lỗ tại sao như vậy bởi vì thị trường nó đi theo gì ạ theo xu hướng thì vừa nó đi theo ngành đi theo các dòng khác nhau nên chính vì vậy thì trong cái buổi Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ anh chị em là vậy những cái dòng nào, các cổ phiếu nào đang được thị trường chấp nhận, đang được thị trường có thể thấy rằng là đang có những dòng tiền lớn tham gia vào. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua về chỉ số VN Index để chúng ta có thể nhìn qua được bức tranh toàn cảnh về thị trường trong giai đoạn này. Ok, chúng ta sẽ quan sát về cái chỉ số VN Index đúng không ạ? Anh chị em thấy phải quan sát và chúng ta biết rằng là Ờ, có thể có rất nhiều người khi mà chúng ta nhìn thấy cái chỉ số VN-Index thì chúng ta rất là lo lắng sợ hãi không biết rằng là ờ, nếu như thế này thì thị trường có thể là thất bại hay thị trường có thể tiếp tục lên nữa hay không ạ? Ok, ờ, chính vì vậy thì cái việc mà không biết thị trường nó đang ở đâu, không biết thị trường nó đang như thế nào, đó là những rất nhiều lý do của các nhà đầu tư chúng ta không <clears throat> nhận ra được ở ờ, trong cái đoạn sideways này à, với Dũng và cũng như là rất nhiều anh chị em theo dõi Dũng trong suốt thời gian vừa qua Dũng tin chắc rằng là chỉ cần theo dõi khoảng 3 đến 6 tháng chúng ta cũng đã có một cái khoảng lợi nhuận khá khá ở một cổ phiếu như là DGC đây là một cổ phiếu cũng tăng khá mạnh trong suốt thời gian vừa qua FPT là một cổ phiếu mà nếu chúng ta để ý một chút thì đây cũng là một cái dấu ấn để nó bước vào một chu kỳ tăng tiếp theo và nếu chúng ta bỏ lỡ cái cơ hội trong cái dạng dấu ấn này à, đây là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là cái điểm khối lượng rất là lớn nhưng ở trong cái biểu đồ này có thể do một lý do nào đó trên cái dữ liệu của Dũng nó không phản ánh chính xác nhưng đây chính là một cái cổ phiếu mà nó đang bước vào một cái chu kỳ tăng và nếu anh chị em chỉ cần mua cổ phiếu này vào những cái địa điểm mà Dũng ôm chúc Dũng chia sẻ và tiếp tục nắm giữ trong một vài tuần tới hoặc là một vài tháng tới thì chúng ta cũng thấy là cái tỷ lệ lợi nhuận của chúng ta sẽ khác biệt một cổ phiếu khác chúng ta có thể thấy rằng là thế giới di động cũng đang tích lũy khá là tốt anh chị em có thể mua cổ phiếu thế giới di động trong có thể một vài phiên tới khi mà cổ phiếu này đang tái tích lũy tái tích lũy tức là sau quá trình phân phối thì cổ phiếu này có một quá trình tích lũy trở lại và chúng ta thấy rằng đây là những cái cơ hội để cho anh chị em nào chưa lên tàu thì có thể lên tàu trong đoạn này ok chúng ta còn rất nhiều các cổ phiếu khác nữa như cổ phiếu ri cũng đang bắt đầu quay trở lại một xu hướng mới và nếu anh chị em thấy rằng là ri là một trong những cái cổ phiếu mà uh, trong thời gian vừa qua cũng khá nhiều người mua sau đó thì cổ phiếu không lên và dẫn đến cái việc mà bị thua lỗ dẫn đến cái việc mà chúng ta không có kết quả lợi nhuận đấy là lý do tại sao chúng ta cứ mua và yêu thích cổ phiếu Dũng biết rằng là tất cả các anh chị em những người đang theo dõi chương trình này các anh sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu mà anh chị em mua không lên được và chúng ta bán ra thì cổ phiếu lúc đó nó lại tiếp tục tăng lên rất là mạnh ngoài ra thì chúng ta thấy là một cái cổ phiếu mà Dũng thấy rằng rất có thể trong thời gian tới nó sẽ rằng rất được nhiều người lưu ý đó là Hòa Phát tại sao Hòa Phát là một trong những cổ phiếu mà chúng ta cần phải lưu ý trong dạng này nếu chúng ta nhìn với kết quả kinh doanh nhìn với sản phẩm mới công nghệ mới nhìn với những chiến lược của Hòa Phát đưa ra trong đoạn này thì anh chị em thấy rằng là Hòa Phát là một trong những cổ phiếu mà Dũng thấy rằng là là những cổ phiếu hàng đầu thứ nhất là chiến lược kinh doanh của Hòa Phát so với tất cả các công ty thép thì chúng ta thấy là có những cái chiến lược rất rõ ràng à, có những tầm tầm của Hòa Phát là chúng ta nếu ai nghiên cứu về tốt mỹ đại chúng ta thấy là cái chiến lược về mở rộng thị trường chiếm lĩnh thị trường các nước Đông Á và vâng. có tới đây là mở rộng sang những cái thị trường khó tính như là Mỹ và đấy là những cái công ty người ta đã có một chiến lược mở rộng và đây là những công ty mà chúng ta thấy là không những ở chiến lược không như là ở Việt Nam tầm Việt Nam mà vươn qua tầm thế giới nên đây là một cổ phiếu nếu anh chị em nào uh, thực sự nếu mà có thể đầu tư chung và dài hạn thì Dũng theo Dũng nó là một cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư chung dài hạn ok còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa đây Dũng chỉ chia sẻ cho chúng ta một cái góc nhìn để chúng ta thấy ở trong đoạn này có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy các nhóm cổ phiếu ngân hàng là những nhóm cổ phiếu mà được thị trường đang rất ưa chuộng tại sao chúng ta lại không tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng tại sao chúng ta lại tập trung vào những cổ phiếu như là Vinamilk Vinamilk chúng ta nhìn thấy là một cái cổ phiếu đang lao dốc đi xuống mà chúng ta lại yêu thích đấy là một cái uh, tư duy rất là nguy hiểm khi mà chúng ta mua cổ phiếu trên trạng thái là thích ở ờ, uh, VRE có rất nhiều cổ phiếu mà các bạn thấy rằng là thích với Dũng thì cái việc thích cổ phiếu hay là yêu cổ phiếu đó là cái gì ạ đó là cái rất là nguy hiểm chúng ta gọi là những cái thất bại vừa bởi vì chúng ta chả hiểu vì sao cổ phiếu lại lên và tại sao không lên bởi vì ở à, lên được đó là do dòng tiền và ba cái quy luật mà anh chị em biết đó là quy luật đầu tiên đó là quy luật cung cầu quy luật cung cầu sẽ giúp cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu đó có dòng tiền lớn vào hay không quy luật thứ hai là quy luật nhân quả biết cho chúng ta thấy là xu hướng của cổ phiếu đó trong giai đoạn tới về kết quả kinh doanh ban lãnh đạo tầm chiến lược cũng như là kế hoạch của công ty đó trong thời gian tới diễn ra như thế nào thay vì chúng ta yêu thích vì chúng ta mua một cái sản phẩm của công ty và sau đó chúng ta về chúng ta cầu nguyện nghĩ rằng cổ phiếu lên đây là phần lớn các anh chị em đều mắc với cái tính kiểu yêu và nghiện cổ phiếu như vậy chính vì vậy chúng ta vẫn bị thua lỗ và sau khi thua lỗ nhiều quá chúng ta đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho chính phủ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ và cuối cùng chúng ta cháy tài khoản lúc nào không biết nên hãy tỉnh ngộ lên anh chị em ạ cái việc mà chúng ta mua chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật và ờ, quy luật đó là những cái quy luật chúng ta thấy rằng những quy luật đó là quy luật cung cầu quy luật thứ hai anh chị em nhớ lại là quy luật nhân quả nhân quả không phải là cái cái việc mà làm tốt xấu tốt ở đây mà quy luật là chúng ta phải nhìn một cái doanh nghiệp ờ, ông chủ như thế nào văn hóa doanh nghiệp ra sao chiến lược công ty như nào sản phẩm mới ra sao à, chúng ta có những cái sản phẩm như văn hóa doanh nghiệp đó là những cái rất nhiều cái thứ khác nữa thì giúp chúng ta biết được công ty như nào nên chính vậy ngân hàng theo Dũng là một cái cổ phiếu mà chúng ta cần có thể quan tâm trong nhịp tới và chúng ta sẽ thấy rằng nhóm ngân hàng có thể anh chị em sẽ thấy là Techcombank ok Techcombank cũng là một trong những cổ phiếu mà chúng ta cần phải theo dõi những cái điểm mua đã có thể chúng ta thấy xuất hiện để mua những cổ phiếu này còn tiếp tục tăng những cổ phiếu tiếp theo cổ phiếu ACB chúng vừa nói chia sẻ đấy là những cổ phiếu hàng đầu trong ngân hàng cổ phiếu thứ ba nữa là cổ phiếu MBB rất nhiều rất nhiều và chúng ta cũng có những cổ phiếu STB tuy rằng nó chạy sau nhưng nó cũng đang tích khá tốt thế tại sao chúng ta lại mua Vietcombank khi mà Vietcombank vẫn đang ở xuống đi đi xuống và chưa rõ ràng tại sao chúng ta lại mua CTG trong đó CTG cũng chưa rõ ràng xu hướng tất cả những cái việc chúng ta yêu thích cổ phiếu theo cái suy nghĩ cũ uh, suy nghĩ cũ đó là cái suy nghĩ rất là phổ biến CTG thì ở góc độ nào này đó thì Dũng thấy rằng khá là tích cực so với việc bay. nên chính vì vậy CTG cũng là một cổ phiếu chúng ta có thể tham gia trong cái nhịp tới chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu ngân hàng khác như là vì bay. tại vì trong cái chiến lược này Dũng chỉ chia sẻ với anh chị em một phần chứ không thể chia sẻ hết được nhưng với Dũng thì cái việc mà chúng ta tập trung vào nhóm cổ phiếu nó đang có thể gọi là những cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ tới đấy là lý do tại sao anh chị em nên tận tập trung vào nhóm cổ phiếu mà được đang được thị trường chấp nhận còn hôm trước chúng ta đã nói về gì ạ à, thị trường đó là những cổ phiếu như là dầu khí dầu khí có thể chúng ta thấy trong cái mốc khoảng là 50 vượt qua 50 thì dầu khí đang biến động mạnh về cơ bản thì chúng ta thấy trong thời gian ngắn tới thì dầu khí sẽ là một trong những cổ phiếu sẽ là hot bởi vì khi mà covid được kiểm soát thì giá dầu có lẽ sẽ được hồi phục đặc biệt là nhu cầu rất lớn từ Trung Quốc nên chính vì vậy việc mà nhu cầu lớn Trung Quốc phục hồi kinh tế của Mỹ thì có khả năng cái giá dầu bắt đầu hồi sinh và đặc biệt nữa là chúng ta thấy là hiện tại khi mà ông Joe Biden ông lên thì cái việc hỗ trợ giá cho những cái khai thác dầu của Mỹ sẽ được giảm dần chuyển sang chúng ta gọi là sang những cái năng lượng xanh chính vì vậy thì việc mà cái giá dầu có thể sẽ được hồi sinh và nó sẽ là hưởng lợi cho những cái tập đoàn lớn cho giá dầu đó là chuyện rất bình thường tuy nhiên thì để cổ phiếu giá dầu khí lên thì chúng ta còn phải nhiều thời gian hơn chúng ta có thể quay trở lại một số cổ phiếu dầu khí như là gas đúng không chúng ta thấy là một số anh chị em cũng để ý chủ gas nhưng nếu chúng ta quan sát thì cái sự biến động rất là lớn lỏng như này nó sẽ cần nhiều thời gian PVD cũng vậy và chúng ta thấy là những cổ phiếu càng lọc thì rõ ràng là nó đang có những cái tín hiệu phân phối nhất thời nên chính vậy chúng ta hãy quan sát lại một thời gian nữa để trước khi mà chúng ta có thể tham gia vào cổ phiếu bất động sản chúng ta thấy là ri đang tích lũy khá tốt và đây là cổ phiếu mà chúng ta có thể mua trong đoạn ngắn và ở ờ, chúng ta còn nhiều cổ phiếu khác như là ri uh, ờ, cổ phiếu Lycosi thì trong thời gian vừa rồi cũng bị rũ khá mạnh và đang có sự hồi phục trở lại Ờ, có lẽ còn nhiều cổ phiếu khác ở trong cái đoạn này tuy nhiên thì các bạn thấy rằng trong tuần vừa qua Dũng cũng chia sẻ một cổ phiếu là PCO1 PCO1 à, ờ, một chủ phiếu mà khi mà Dũng đã có những thời điểm mua ở đây nếu anh chị em là ờ, đã thấy rằng cái việc mà đi mua ở cái thời điểm này đó là cái mà giá rất là tốt và hiện tại chúng ta có những cái thời điểm mua tiếp theo và đây là lần điểm mua cuối nếu anh chị em đã có điểm mua cuối này thì xin chúc mừng tại vì mỗi cổ phiếu thì nó cũng chỉ có một cái điểm mua nhất định thôi nếu anh chị em không mua được thì tốt nhất là hãy đứng ngoài bởi vì không có quá nhiều điểm mua trong cổ phiếu ok à, <clears throat> ok xin cảm ơn các bạn thì uh, rõ ràng là trong cái những cái chương trình này những cái buổi tối chia sẻ này cũng mong rằng chúng ta sẽ có rất nhiều các câu hỏi để chúng ta Dũng có thể chia sẻ cho chúng ta nhiều hơn bởi vì tôi biết là thị trường trong đoạn này có rất nhiều cổ phiếu đang gì ạ rất là hot thực sự là rất là hot rất là nóng thật sự và có thể giúp chúng ta có những cái uh, tỷ lệ nhuận nhuận khá là tốt trong đoạn này có nhiều anh chị em sẽ thấy rằng là việc mà thị trường lúc này là nó khả năng điều chỉnh hay đi hay là mô hình đỉnh hoặc là hai vai đầu vai hay những cái mô hình khác nếu chúng ta hiểu rõ được uh, cái quan trọng về VSA thì anh chị em sẽ thấy rằng là VSA là một trong những cái chiến lược ở phương pháp phân tích kỹ thuật tốt nhất mà Dũng được biết ờ, không biết là anh chị em nó có phương pháp nào tốt hơn không nhưng nếu nói về các nhà đầu tư thành công các nhà đầu tư vĩ đại thì đây là một trong hệ thống mà phần lớn tất cả các nhà đầu tư thành công họ sử dụng một bạn có hỏi FLC đúng không ạ thực ra FLC một cái cổ phiếu uh, nếu bạn nào mua ở đây Ờ, có thể là trong gọi là ngắn hạn chúng ta có thể mua những cái nhịp này của chúng ta cũng có thể tham gia mua nhưng với một cái cổ phiếu như này thì thường là khi mà Dũng mua thì Dũng sẽ hạn chế mua hạn chế mua không phải là cổ phiếu này không lên không phải tốt và bởi vì khi mà mua những cổ phiếu như vậy nó nó không phải là những cái cổ phiếu mà Dũng quan tâm anh chị em nhé không phải là những cổ phiếu quan tâm có thể anh chị em sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nhưng rõ ràng là à, cũng sẽ không tham gia những cổ phiếu như này à, ờ, TDC đúng không TDC một số bạn hỏi TDC TDC thì thời điểm này Dũng không mua thêm đây là cái điểm mua của TDC ạ khi mà cổ phiếu lên mà nó biến động lớn cái thời gian này nó cũng khá là ngắn tính khá ngắn sự biến động về thời gian ở trong cái khung này nó còn khá là là ngắn nên rõ ràng cái điểm mua thêm của TDC hiện tại là không có thì trong buổi tối hôm nay có lẽ chúng ta chỉ có rất nhiều cái mà Dũng muốn chia sẻ nữa nhưng uh, chương trình thì chắc là nó cũng có nhiều thời gian thì ở đây Dũng chỉ muốn chia sẻ anh chị em là ở trong thời gian tới thì có lẽ với cái việc mà chiến lược mà chúng ta mua những cổ phiếu rất là những cổ phiếu đang tích lũy tốt những nền tảng siết chặt khối lượng thấp và khi thị trường giảm cổ phiếu cũng giảm đây là những cái lý do các bạn thị trường giảm cổ phiếu cũng giảm đấy là những cổ phiếu có thể có những cái dấu ấn rất lớn trong giai đoạn tới nên ở trong cái tuần này các anh em để ý một chút cho những cổ phiếu gì ạ dạ, cổ phiếu đó là thế giới di động à, nếu có dấu ấn các bạn có thể tham gia nhưng cổ phiếu đấy thì về cơ bản nó sẽ chưa lên ngay nhưng đây chính là những cơ hội để chúng ta có những nhịp mua đầu tiên chính là mua sớm còn nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng có lẽ thời gian thì nó cũng không không có hạn nên uh, muốn rằng là uh, gửi đến anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất vào ngày nghỉ cuối tuần chúc anh chị em có một buổi tối thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng thật nhiều sức khỏe à, và hẹn à, anh chị em và các bạn trong cái video tiếp theo và cuối cùng xin cảm ơn anh chị em rất nhiều và chúng ta còn rất nhiều câu hỏi của anh chị em cũng sẽ có những video uh, tới để để phân tích kỹ để chúng ta có thể có những cái phân tích nhưng à, trước khi mà kết thúc ở cái chương trình như này thì ờ, chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi khi anh chị em hỏi bất cứ cổ phiếu nào thì chúng ta luôn luôn đặt ba câu hỏi what nó là gì ạ tức là chúng ta phải đặt cái cái câu hỏi đặt ra tại sao nó là gì cổ phiếu như nào cái nguồn gốc nó ra sao hai làm thế nào và câu hỏi thứ ba là tại sao câu hỏi cuối cùng là câu hỏi tại sao nó là câu hỏi quan trọng nhất bởi vì nếu chúng nó hỏi tại sao mua tại sao không mua tại sao tham gia tại không tham gia tất cả những cái điều đó chúng ta mới biết rằng là giả sử như Dũng trước khi mà Dũng phân tích để cho chúng ta thấy một cái cổ phiếu như này khi mà chúng ta thấy cái câu hỏi này nó rất quan trọng TDC đúng không ạ T này, CTD chẳng câu hỏi chẳng hạn như thế thì nếu chúng ta đưa một cái cổ phiếu đơn giản như là uh, ờ, CTD một bạn đã có hỏi thì bây giờ chúng ta hỏi đặt ra tại sao mua cổ phiếu này tại sao không mua với cổ phiếu này thì cái việc mà chiến lược mua thì thứ nhất là uh, về cơ bản thì thứ nhất là chúng ta nếu có mua thì mua ở trong cái gì ạ đấy gọi là lướt sóng bởi vì tại sao nó lướt sóng bởi cái quá trình tích lũy ở đây nó mới là một cái quá trình sideways biến động lớn nó không thể đi được xa được nên thứ nhất là chúng ta gọi là lại là lướt sóng cái thứ hai là cổ phiếu này dù là rõ ràng là những cái biến động đây rất lớn những cái biến động này chứng tỏ đã có một cái những cái nhóm tổ chức họ bán ra và bây họ mới được quay trở lại để tham gia lại thị trường nên chính vậy những cái cổ phiếu này chúng ta chỉ đầu tư lướt sóng thôi chưa mua được chung về dài hạn dù là cổ phiếu này có thể có do một nguyên nhân nào đó các bạn sẽ thấy rằng là cổ phiếu này sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng trong thời gian tới nhưng những cái biến động lớn như này ở trong chu kỳ trước thì chúng ta nhìn thấy cái biên độ rất là lớn trong chu kỳ trước ở cái vùng này Đấy, từ 85 nó về đến 65 thì cái việc hồi sinh ở đây nó chỉ là quá trình lướt sóng thôi bạn có thể mua những cái điểm mua này nhưng lướt sóng khoảng 15 25 trăm chúng ta có thể thoát ra nên tại sao chúng ta lại lướt sóng tại sao chúng ta lại không đó là lý do bạn bạn cần phải khi tham gia thị trường chúng ta phải đặt ra một câu hỏi đó là tại sao chúng ta mua tại sao chúng ta không chính vì vậy cho chúng ta biết rằng là chiến lược đầu tư không phải là cứ mua là đầu tư dài hạn hay là cứ đầu tư ngắn hạn là tôi đợi có những cổ phiếu chúng ta như là Hòa Phát chúng ta đầu tư ngắn hạn chúng ta bỏ lỡ rất nhiều chi phí nhưng có những cổ phiếu mà chúng ta đầu tư dài hạn cổ phiếu nó lại quay đầu cắm xuống mà chúng ta bị thua lỗ nên chính vì vậy đầu tư ngắn hạn hay đầu tư ngắn hạn thì chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao lại vậy như vậy cuối cùng xin cảm ơn xin cảm ơn xin cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe theo dõi chương trình buổi chiều tối ngày hôm nay chúc các bạn thành công xin cảm ơn rất nhiều